hai ba ẹo từ lưa đi đó ừ đó đó đó ba hai một bốn năm sáu bảy tám chín mười một trăm một ngàn hai ngàn ba ngàn bốn ngàn năm ngàn sáu ngàn bảy ngàn tám ngàn ẹo đi để cho trời máy nó tự động chụp mà ờ à, máy nó tự động chụp mà ờ à, đó ừ ừ thổi thổi đi ừ thổi đi chú mỏ được ra thổi đi ừ đó chụp quá trời luôn tại đang quay phim mà

đấu đấu này này này yeah còn gà gà hai lớp tôi đó Rồi